người yêu hỡi sao em dối dán như vậy em hứa chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thể ước có nhau dài lâu giòn nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm đớn đau nhiều hơn người hứa sẽ may ở bên anh thôi chỉ yêu riêng anh mà thôi giờ người nói có chia tay tình nhạt phai theo mây bay em khiến quê mi anh lệ cay giờ em bên anh ta cầm trên tay bông hoa người hạnh phúc anh đây đơn đau giờ anh chỉ muốn biết lý do người lừa dối anh mấy lâu nay làm cho anh đau thật đau rồi chẳng thể biết được nhau chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thể ước có nhau dài lâu giòn nước mà nay rơi trái tim yêu mềm vui bao nhiêu thì giờ đây đớn đau nhiều hơn lời hứa sẽ may ở bên anh thôi chỉ yêu riêng anh mà thôi giờ người nói câu chia tay tình nhạt phai theo mây bay em khiến quê mi anh lệ cay giờ em bên anh ta cầm trên tay bông hoa người hạnh phúc anh đây đớn đau đập nhau giờ đây xa nhau mãi mãi người yêu hỡi sao em dối dám như vậy em hứa chi yêu mình vây em hứa chi yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng tay ước có nhau dài lâu do nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương